Xin chào anh em thì ờ, ngày hôm nay tiếp tục đến với clip này thì ờ, cơ sở bên tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em những bộ đồ chơi để cho anh em ra sòng giới anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp Đấy, thì ờ, cái bộ đồ chơi tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé thì anh em cũng quá quen thuộc với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp hột bầu cua báo dung 6 mặt này rồi đúng không ạ thì khi anh em ra sòng sới chơi anh em đưa được một hột bầu cua này vô sòng sới của anh em là nó báo dung đủ 6 mặt cho anh em để cho anh em có thể đánh và có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 90 à, phần trăm anh em nhé à, thì à, khi anh em ra sòng sới chơi thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất này vô sòng sới của anh em này đó là anh em đã có thể chơi được thì giới thiệu luôn với anh em đây nó chính là một hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn chip 6 mặt vô trong bên ờ, cái hột này đó, và kia nó chính là công thức dung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé đó thì ở đây chính là mặt cá là mặt không dung thì ờ, khi anh em ờ, không chơi nữa thì anh em có thể tắt máy và anh em mặc định là anh em để mặt cá ngửa lên như thế này mặt cá là mặt không dung thì anh em để ngửa lên như thế này anh em để vào nơi mát mẻ anh em dán anh em để bảo quản như thế này thì cái bộ đồ chơi này của anh em anh em sẽ chơi nó, nó lâu hơn kéo dài thời gian của nó và nó không bị nhanh hết pin anh em nhé đó, thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì tôi sẽ đi vô test luôn cho anh em xem cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào thì anh em đi chơi gắn nút công tắc khởi động này đó, nó dùng cho anh em một nhịp à, anh em cầm vào tay là nó sẽ báo đủ 6 mặt cho anh em test cho anh em xem luôn trong này báo dung cho tôi biết một cua có cua đúng không ạ cua dung một dài này đó, khui cho em con cua đó thấy không ạ có hai cua gà cua cua đó bộ đồ chơi này báo dung cực kỳ chuẩn xác anh em nhé đó cái máy này thì anh em có thể nhét vào bất cứ đâu mà anh em muốn túi quần túi áo đó. độ bắt xa của nó thì khoảng hai mét rưỡi đến 3 mét anh em nhé tiếp tục test cho anh em máy rung hai dài hai dài thì có gà, đúng không ạ chỉ mất vài giây là anh em có thể cảm nhận được cái nội dung của nó luôn báo rung cực kỳ là chuẩn xác và nó bắt sóng rất là nhanh khui cho anh em có gà đúng không ạ tôm nai và gà đó báo cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo rung hột bầu cua bao dung sáu mặt này thì anh em ra sòng sới anh em chơi thì không bao giờ có cửa thua cho anh em đó tiếp tục máy không dung này không dung chắc chắn với anh em bên trong này có cá nhé khẳng định với anh em là bên trong này có cá máy không dung khui cho anh em con cá gà tôm và cá đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi test cho anh em vài chén thì anh em xem rằng là bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác như thế nào anh em nhé đó anh em nào muốn sở hữu cho mình bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 ờ, mặt này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo ờ, hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em có thể ờ, được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 và tư vấn nhiều hơn về những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên cơ sở bên tôi đang có thì anh em đang xem video thì hãy đăng ký kênh để anh em được à, tham khảo những video mới nhất mà cơ sở của tôi sẽ đăng tải lên dạ, thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé